manu hu bo bang ne van lo khasia ta xiang thâu câu tê sung a hân sen na phan so na pha câu tê a đi hân su sắc o o khát về bên không về lại ba lê người tên xiang thâu

tâm khâu a rất tâm ông thế thằng niên rất thế lâu có xiang thu tăng kia na đi ô hân người ô lâu có xiang thu ô tê sung a sakit, on tôi sakit, lao khasiamo. Christmas. tin penting sakin on toy sakin lau kasiamo Yesus